Mến chào quý phụ huynh, để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, quý phụ huynh và học sinh thực hiện các thao tác như sau. Phần 1. Tải app VN Edu đăng ký tài khoản. Để tải app VN Edu về thiết bị smartphone, quý phụ huynh thực hiện các thao tác như sau. Đối với các dòng máy thuộc hệ điều hành iOS như iPhone, iPad, chọn ứng dụng App Store. Đối với các dòng máy thuộc hệ điều hành Android như Samsung, Vsmart, Nokia, chọn ứng dụng CH Play. Sau khi chọn ứng dụng tải app phù hợp với dòng máy đang sử dụng, phụ huynh tìm app VN Edu Connect và cài đặt về máy. Tại giao diện smartphone, mở app VN Edu Connect nhập số điện thoại nhận tin nhắn sổ liên lạc điện tử nếu chưa đăng ký, nhập số đang sử dụng, đăng nhập qua OTP trong trường hợp quên hoặc chưa có mật khẩu. Nếu số điện thoại thuộc nhà mạng Vinaphone, hệ thống sẽ tự gửi mã xác thực OTP về máy. Nếu số điện thoại thuộc các nhà mạng khác, soạn tin theo cú pháp gửi 8099, nhập mã OTP để xác thực số điện thoại đang sử dụng. Tạo mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới vừa khởi tạo. Xin lưu ý, chiều dài mật khẩu theo quy định, gồm có ký tự viết hoa, ký tự viết thường và chữ số. Chọn tiếp tục để thiết lập mật khẩu cho những lần sau. Giao diện trở về trạng thái đăng nhập, nhập số điện thoại và mật khẩu. Chọn đăng nhập Chọn chuông thông báo tại góc phải để theo dõi quá trình tuyển sinh. Phần 2. Đăng ký tuyển sinh Bước 1. Truy cập website bà rịa vũng tàu tuyển sinh đầu cấp vnedu vn nhập số điện thoại và mật khẩu chọn đăng nhập Bước 2. Sau khi đăng nhập thành công, chọn chức năng tạo hồ sơ, tiếp đến chọn cấp học tạo hồ sơ. Bước 3. Chọn học sinh theo sổ liên lạc. Hệ thống cập nhật thông tin học sinh đã lưu trước đó. Nếu học sinh chưa có tên theo sổ liên lạc, cập nhật thông tin học sinh vào các ô trống theo quy định. điền đầy đủ họ tên bố mẹ hoặc người giám hộ, nghề nghiệp, nơi công tác. Nếu chỗ ở hiện nay trùng với hộ khẩu thường trú, chọn sao chép thông tin từ hộ khẩu. Chọn thông tin trường năm học trước nếu có. Bước 4. Chọn trường đăng ký tuyển sinh. Bước 5. Đăng ký các tiêu chí theo yêu cầu của trường Bước 6. Chọn file đính kèm. Nộp ảnh chụp hoặc file PDF các giấy tờ theo quy định nếu có. Bước 7. Tạo và nộp hồ sơ để tra cứu hồ sơ, chọn hồ sơ của tôi. Sau khi nộp hồ sơ thành công, hiển thị trạng thái hồ sơ đang chờ duyệt cấp trường. Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận, nếu phụ huynh rút hồ sơ sẽ hiển thị trạng thái chờ xác nhận của nhà trường để được rút. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, xem lý do tại thông tin phản hồi. Phụ huynh có thể xem, sửa và nộp lại hồ sơ. Cảm ơn quý phụ huynh đã sử dụng hệ thống tuyển sinh trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VPT cung cấp. Chúc quý phụ huynh cùng các em học sinh thực hiện thao tác thành công.